Hi, xin chào tất cả mọi người dạ, Bây giờ bọn mình đang uh, ở sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hải Phòng Sau đó là đi uh, lưu diễn ở Hạ Long <laughs> ừ, bọn Mọi người có biết hiện tại là đang là 7 giờ và 7 giờ 20 bọn mình đã bay Và bây giờ mới được check Bây giờ mới check in Lần duy nhất trong cuộc đời mà đến muộn như thế này Thề luôn, muộn lúc nào cũng tại Ngọc, tại ai rồi <laughs> Ủa sao tại anh? lúc nào giờ ngủ sưng cả mắt lên trên máy bay người có biết là hôm qua tôi uh, làm việc đến tận 5 giờ sáng tôi mới bắt đầu đi ngủ à, 6 giờ 6 giờ kém 5 tôi đã phải dậy và cùng anh em chuẩn bị lên máy bay à để ra sân bay lần đầu tiên trong lịch sử mà muộn đến mức như thế này nhân viên ờ, ở đây cũng ờ, rất là ok và tạo điều kiện cho bọn mình rất là may và nếu mà mọi người ờ, bay trong thời gian này chắc chắn là sẽ phải qua một cái bước khai báo sức khỏe y tế cho các hãng hàng không chúng ta mới có thể bay được đấy công hành hợp pháp khác. hàng hành an toàn đặt vừa bị quá quá 1,5 kg may mà em mang cả thế giới về may mà tôi còn tròn 1,5 kg hai anh em cân vừa tròn luôn thế thôi người ta cho đi tí nữa thì tí nữa thì bị bắt lại ra một tù dạo về rồi tháng năm đó đây là con phố Lê Hồng Phong của Hải Phòng phố gọi là toàn các siêu biệt thự toàn wow. những lâu đài ở đây thôi Lưu Vinh có hai cái ở đây nhá à, à, một, cái sắp hoàn thành và một cái là không bao giờ hoàn thành sắp hoàn thành nhưng mà cũng chưa chưa mua chưa chính thức mua và một cái uh, tương lai hoàn thành cũng chưa chính thức mua giờ là đang đi taxi về nhà của Thịnh để ăn cơm mẹ Thịnh nấu sau đó là chiều sẽ đi Hạ Long tê tê sao á để góc rộng là sao á khúc này là không khác gì quận 7 ở bên uh, Sài Gòn của chúng ta cả nói chung là nhà của Thịnh là ở trong đấy đấy nhà, tôi đấy nhà Thịnh rất là giàu yeah. nha mọi người các bạn thấy tòa tôi nhất không yeah, thì nhà tôi Thịnh rất ở ờ, sau cái tòa nhà đấy khoảng ờ, ba uh, bốn tòa ờ, tòa nhà thì sẽ là nhà Thịnh đó nhà... là hàng xóm của tôi đấy đấy là hàng xóm Thịnh Thịnh rất là hoành tráng luôn đấy ok và chúng ta sắp rẽ vào nhà Thịnh rồi trên xe thì bây giờ là chỉ có mỗi mình người Thịnh tại vì là Đạt đã về nhà Đạt rồi còn mình thì hiện tại là mình muốn sang nhà Thịnh chơi à, kiểu phải bây giờ mọi người sẽ mình với thịnh sẽ đoán là tầm khoảng à, một xíu thôi là trái bố mẹ thịnh sẽ mở toang cửa ra và ôi con trai với anh rồng này rất là vui ok mọi người chuẩn bị nhá Tắt. các bạn thấy nhà hàng sau tôi không đấy ai đấy và đấy là nhà thịnh ta đùa chứ khá là đây về nhà đây biết ngay là cả nhà sẽ hú lên chào anh em khỏe không đã rồi gọi thế là tốt rồi thấy chưa biết ngay là sẽ chạy ra ôm ôm xong rồi sẽ ôm xong rồi chúng mày về rồi thì nó nhà của Thịnh nhà của Thịnh ờ, rất là gọi là ba mẹ với cả bác của Thịnh rất là hiền lành và rất là thương con cháu rất là tâm lý luôn nhất là với bạn bè của Thịnh đây là cháu gái của Thịnh cháu gái con của chị Trang chị gái của Thịnh và đây là papa của Thịnh yeah anh hưng anh, hưng. anh, anh, khả anh khả tặng cho cháu một cái ờ, cái cặp Ta-da! cặp đẹp cặp đẹp mọi người ạ nói chung nhà này bây giờ không thiếu một cái gì thiếu đúng một đứa con dâu thôi mà bây giờ thịnh vẫn còn vẫn chưa có người yêu cơ chết rồi nhá clip này là ờ, tranh thủ là tuyển luôn người yêu cho thịnh ờ, chào tất cả mọi người bọn mình ờ, đang bắt đầu chuyến xe để đi dạ. ra tí vào tôi nhắn thông tin nha đang đi gặp một anh tài xế rất là đáng yêu đẹp trai đẹp trai Hi. anh tài xế toàn chào nha <laughs> đẹp trai của gì nhở star starca đúng không trực tuyến nếu mà ai có nhu cầu mà đi uh, Ờ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là chắc chắn là phải liên hệ với cả anh Toàn hoặc là Saka anh gọi anh Toàn đẹp trai nhá <laughs> anh ấy còn ờ, rất là yêu ái đăng nhở mở nhạc của mình để vừa nghe <laughs> vừa đi cho mọi người xem hải phòng anh ấy mới đẹp lắm đấy hải phòng đấy anh thấy mình sắp 40 rồi bây giờ là phải à, phải nghe nhạc này để trẻ còn tán được mấy em ten ten <laughs> nghe nói là anh tài xế bảo là cái cái cái định vị anh toàn có đẹp trai không Tên vai Chặt chặt chặt Đấy, ôi nó win, nó win Giờ này đừng nhá dạ. đường Hoàng Quốc Việt đường Hoàng Quốc Việt không khác gì đường nước ngoài luôn mọi người nhá cực kỳ à, xanh sạch đẹp tốt này trong này là homestay là homestay yeah. À? Dạ. nhà hát múa rối rồi là các quán ăn cực kỳ đẹp luôn mà không khí rất trong lành không khác gì nước ngoài luôn xứng đáng là một thành phố gọi là du lịch quốc tế luôn xe hạ long rất đẹp luôn chương trình này rất là lớn giới thiệu một người nhé đây là căn nhà tôi sắp mua really không tôi sẽ giúp cho mọi người xem và cái nhà tôi mua chỉ là cái mô hình thôi one hour later dạ, đây là cục đồng hồ nhá mọi người thấy giống Yên, yeah, hoặc em lên Hạ Long DC để view cũng đẹp rất đẹp vuông nhỉ rất là Hàn Quốc luôn đẹp quá bây giờ bây giờ đói quá rồi tại vì ờ, tổng duyệt từ 5 giờ đến giờ đây bọn mình lên uh, nhà hàng tên là Cường Cá Cường Cá hay Cảng Cá? Cường, Cương, Cường Cá Cường, Cương Cá Yeah dạ. Đây là cảnh thành phố ờ, Hạ Long Rất là đẹp Bây hiện tại đang là 9 rưỡi Và đây là món ruốc Ruốc rờ Ruốc ruốc là từ thịt heo hiểu không? Không phải ruốc biển R ông chả biết gì tôi thì tôi thấy uh, là con, con này nó con bạch tuộc ông thấy con bạch tuộc ấy trong này là ruốc bạn ạ ở thế hải phòng ruốc là con gì ấy? nó là cái con kiểu nó mịn mịn như cát đấy được